7 cách kiếm tiền online tại nhà mà bạn nên biết. Thứ nhất là chúng ta kiếm tiền online bằng việc chúng ta review này, đánh giá sản phẩm. Như bạn biết là khách hàng họ mua hàng ở trên online, ví dụ ở trên các sàn thương mại điện tử thì họ hay đọc các bình luận, đọc các đánh giá thì rất nhiều nhà cung cấp họ thuê những người họ viết những bài đánh giá, đánh giá làm sao rồi viết tốt về sản phẩm của mình thì đây cũng là một nghề giúp bạn kiếm tiền được. À, thứ hai là anh chị có thể ngồi tại nhà để gì bán hàng online bằng cách chị tìm sản phẩm phù hợp rồi anh chị nhập về là anh chị sử dụng các nền tảng xã hội như là Facebook là TikTok vân vân để anh chị em mình bán hàng và số 3 là anh chị em mình bán hàng theo hình thức là dropshipping dropshipping là gì và có nghĩa là anh chị em mình là không phải bỏ vốn này không phải nhập hàng này rồi không phải giao hàng thì anh chị em mình ngồi nhà là anh chị em mình làm marketing để tìm khách hàng và sau đó là nhà cung cấp gửi sản phẩm đến tay khách hàng của mình. Số 4 là anh chị em mình kiếm tiền online bằng cách là sử dụng affiliate marketing. Mô hình này rất đơn giản như sau là khi anh chị đăng ký bán hàng cho một nhà cung cấp nào đó thì nhà cung cấp tạo cho anh chị em mình một cái đường link, một cái mã gọi là mã affiliate. Sau đó là anh chị em mình chia sẻ đến nhiều người và nhiều người bấm vào đường link đó và khách hàng mua hàng thì anh chị em mình được trích phần trăm hoa hồng. Số 5 là anh chị mình kiếm tiền ở trên tiktok thì ở trên tiktok bây giờ cũng ờ, kiếm tiền theo dạng là dropshipping này rồi là affiliate này và anh, anh chị em mình có thể tạo những video nhiều người xem và sau đó là rất nhiều nhãn hàng họ thuê anh chị review sản phẩm của mình thì anh chị cũng kiếm được tiền số 6 là anh chị em mình kiếm tiền bằng Google AdSense ví dụ là anh chị mình có thể tạo ra những website có nhiều lượt traffic thì Google sẽ đề nghị với anh chị là gì đặt những banner quảng cáo thì khi khách hàng họ bấm vào website họ đọc bài viết họ bấm vào cái banner đó thì anh chị em mình lại cũng được trích phần trăm trích tiền hoặc là anh chị em mình có thể kiếm tiền bằng là tạo kênh YouTube chia sẻ là bán hàng ở trên kênh YouTube hoặc là nếu kênh YouTube của anh chị đủ điều kiện người xem anh, anh chị mình có thể bật kiếm tiền ở trên kênh YouTube của mình và số 7 là chúng ta kiếm tiền bằng freelancer có nghĩa là nghề tự do anh chị em có giỏi chuyên môn gì là anh chị em ứng cử cho các ngành nghề ở trên mạng như là viết lách làm nội dung quay video chuyện quảng cáo, vân vân. Thì trên đây là 7 cách kiếm tiền online tại nhà thì anh chị em mình có thể sử dụng 7 cách này để chúng ta tăng thêm nguồn thu nhập. Và có bất kể câu hỏi gì, anh chị em mình cứ vui làm bình luận ở bên dưới video này của tôi. Xin chào.